Xin chào thầy em nhé à, Với anh em đam mê chơi liêng và bao cây Mà đi chơi à, những cái à, lúc mà mình vào là chơi một phát Không chủ định được à, thời gian địa điểm chơi là lúc chơi Thì à, nên sử dụng công nghệ nào thứ nhất Thì theo mình anh em hãy sử dụng công nghệ áo đổi bài Vì thứ nhất đấy lợi ích đầu tiên của nó là anh em mặc hàng ngày việc kiểu dáng khá là thời trang và nó sẽ đẹp nó không hề bị à, lỗi à, lỗi mốt hoặc lỗi thời so với bây giờ thứ hai anh em không cần phải đi đặt trong việc là phải mang bài theo Đấy, anh em dùng hoàn toàn bài thân chín bài chợ em nhé thứ ba nữa là cái áo này chúng tôi dùng sử dụng pin tiểu lắp đồng hồ ấy anh em à, ra cửa hàng anh em mua cho tôi bốn cục pin tiểu anh em lắp vào em chơi được cả ngày không hết pin nó không giống như cái sạc cái sạc thì em cũng phải sạc sẵn em mang đi thì sợ hết pin nhưng cái này là anh em chỉ mua bông cục pin tiểu lắp vào chơi nó sẽ giúp anh em ra à, được vì trong cuộc chơi thì à, xin thưa anh em nó sẽ giúp anh em trả đổi ra bài biến được con bài số bé thành số to bây giờ anh em hãy cùng nhìn tôi cùng lên màn hình liền tôi à, làm để anh em áp dụng cho cuộc chơi anh em ví dụ như anh em mà trên văn phòng làm văn phòng nhé anh thủ dần nghỉ trưa hoặc là anh em à, đi đám xá anh em không xác định được có chơi không nhưng mà khi mà ra rủ chơi hoặc là tự à, mình có một người chơi thì anh em đi mua bài về anh em mà chơi bình thường nên cái bài này điểm số này là không điểm này cái này thua nhé thôi thì tôi sẽ giấu bài giấu cái app đi Đấy, làm tác à, lên bài cái bài này Đấy, đơn giản như nhé xong trả bài đọc này tôi thử cho anh em 10 thì anh em sẽ nhìn thấy à, cái hiệu quả của nó và nó biến đổi giúp tôi bán bài như nào cùng chơi người ta chỉ có ba lá thôi nhưng mà mình là bốn lá bài tất nhiên là bốn lá thì lúc nào hơn người ba lá đúng không chơi bài thằng số một sáu điểm này ba điểm này bảy điểm này và mình đã có 5 điểm bài hiện tại là thua nhà này nhà 6 này nhà này 7 này nhà cái 3 này Đúng không? mình có thể biến đổi cái ca thành cái át để vào 6 điểm bài Không có điểm này nhưng mà ban ngày thì mình nhận thua đi về nhà ta có bằng điểm thì bà đã lô thì thua hai ván nhưng mà anh em bình tĩnh nhá vì chơi cái à, cờ bạc ấy người ta gọi là cờ bạc với nhau gà gáy càng chơi về sau thì chúng ta càng chiến thắng đây chúng ta có phát hiện bài trong này có pk thì chúng ta vẫn vẫn à, như thế nhà này à. đấy chúng ta thắng hai nhà này thua một nhà này thôi Được. các bạn là các bạn ăn nhau với gà gáy thôi nên là không nên vội vàng khi không khai ban đầu cái dòng áo đổi bài này nó hay cái là nó rất là êm Đấy, không hề có tượng phát ra và đổi cổ tay rất là kín thuận lợi cho anh em à, đổi ra bài tám điểm này mũi điểm này hai điểm này em lên bài này năm điểm này Đấy. ta đổi ra không hợp bài thì em thôi không đổi nữa nói chung là ta cũng à, thắng hai nhà và không một nhà chúng ta không phải vội vàng được cả em nhé bảy điểm này 7 điểm này 5 điểm này nhà mình nào mình 7 điểm này đấy 7 điểm luôn thì thua nhà này thì chất rồi anh em chơi nhà sẽ có một lúc anh em lên à, bài thêm cây đổi cây của mình ra ở trong áo có ra thì em là vô núi luôn chỉ cần một trận thôi một ván thôi anh em sẽ à, thắng tất cả Đó. 6 điểm bài này 4 điểm này một điểm này bốn điểm này Đấy, vẫn nhất anh em nhé chúng ta chỉ cần một trận là em sẽ à, một ván bài anh em có thể quay chuyển đổi tình thế cả trận luôn chúng ta lên bài ra cái điểm số nó nhỏ nhỏ chúng ta đánh trúng à, cửa thôi không cần vội vàng gì cả Đấy. Dạ, có hai điểm bài em nhé phải đổi ra đổi cái năm để cho nó thành bảy điểm bài bảy điểm này một điểm này hai điểm này chín điểm này đấy thì mình cũng thua nhà này nhưng mà thắng được hai nhà cũng cạnh cả là mình thua hầu như thua hết nhưng mà mình sẽ biến đổi liên tục và tiếp theo này bốn điểm bài em nhé bốn điểm bài thua rồi trong bốn uh, trận chơi bốn điểm bài là thức bé thì trong thời gian chờ ta lên bài thì mình sẽ đổi ra bài này chín 9 điểm này một điểm này không điểm mình cũng chín điểm em nhé Đấy, em thấy uh, cái cách thức chơi của hai bài chưa mình liên tục biến đổi cho anh em liên tục biến đổi anh em từ ván bàn thấp thành điểm số cao Đấy, vì thời hạn à, thời lượng video có hạn thì mình không thể ngồi liên tục để đánh cho anh em lâu dài được nhưng mà anh em hãy nhớ là cờ bạc anh về về cuối càng đánh lâu thì anh em sẽ càng chiến thắng anh em không phải lo lắng khi mà một thời gian đầu tiên em thua nhưng mà càng về sau thì sẽ đủ cây trong cái quả áo ra hợp lý và bài anh em sẽ chiến thắng em nào có nhu cầu về cái dòng áo được cổ tay này thì hiện tôi có số loại trên màn hình anh em mua hàng được phép kiểm tra hàng được phép thử hàng hàng đảm bảo hàng đúng chất lượng ưng ý thì lấy ưng ý ở đây có nghĩa là từ kiểu dáng thời trang Đấy. thứ hai nữa là máy nó phải êm và tốc độ bài phải nhanh nó không bị kẹt nó không bị à, dắt lá bài Đấy, anh em hãy lấy và phải bảo hành cho anh em chúng tôi bán hàng để bảo hành cho anh em nhé có thể hoàn nhập hoàn anh em mua hàng anh không lo nghĩ gì cả giá cả thì anh em đã yên tâm chúng tôi bán hàng có giá à, rẻ nhất trên thị trường này anh em là đam mê thì liên hệ tôi qua số điện thoại hình xin chào anh em